sốt với lại à, tôm và sốt cà chua tôm ừ, tôm áp chảo bí hấp bí đỏ hấp cà rốt táo hấp và tráng miệng là kiwi nha mọi người ơi con mời cô chú ăn cùng với con nha hôm nay mình bỏ cái nĩa qua cho Peter nó nó tập dùng nĩa luôn đó mọi người đây nè đó rồi con mời cô chú ăn cùng với con nha Trời ơi, Peter giỏi quá mọi người ơi Lấy đĩa xúc cho Anh ơi, giỏi quá ta à, Peter giỏi quá, cô chú ơi, Peter giỏi quá thôi bây giờ mình sẽ ăn uh, granola nha mọi người Hôm nay mình ăn đồ healthy hơn à, đầu tiên thì mình sẽ đổ sữa chua ra nha sữa chua này là sữa chua nha đam á mọi người ừ, con review đồ ăn của con đi đó bây giờ mình sẽ đổ sữa chua ra nha mọi người ơi đổ một cái độ một cái pet là nó ra rồi sữa chua này là sữa chua vị nha đam à, mình à, mình thích ăn sữa chua vị nha đam hơn là hơn là gạo nếp gạo lứt gạo lứt hay là nếp cẩm nhí mọi người có một cái loại sữa chua đó bây giờ mình bỏ sữa chua rồi mình sẽ cho granola vô mọi người nha thì uh, ờ, granola này là mình mua ở trên tiktok đó mọi người cái này là vị sô cô la cái nào nó để nó cho nó cao cao lên cho mọi người coi nhỉ Đây mình sẽ lấy cái này nữa. đó mình bỏ cao cao lên cho khỏi khỏi đấy sẽ lấy cái này hả bây giờ mình sẽ cho một muỗng granola vị vị à, sô cô la rồi cho ba muỗng đi mình thích ăn cái này lắm cái này là không phải là hàng ngon đâu mọi người cái này là mình mua hàng cũng bình thường thôi à, chỉ có 99 ngàn một hộp rồi tiếp theo là granola vị trà xanh nha vị trà xanh thì sẽ thơm hơn còn mình chỉ còn có một chút xíu à mình cho hết cho luôn cái này ăn nhiều cũng mập lắm mọi người nên là ai mà muốn giảm cân thì ăn ít thôi chủ yếu là nó heo thì thôi nó sức khỏe hơn nó sạch hơn và mọi người ơi mình có mua thêm um, à không mình mua hai hộp granola sô cô la và một hộp granola trà xanh á thì ở đó shop đó họ sẽ tặng cho mình à, thêm um, sữa chua mà dạng sữa chua sấy ấy, mọi người ôi bị rớt rồi đó đó chỉ còn vài cục thôi mình cho vô luôn cái này là sữa chua sấy khô nha mọi người <laughs> trời không biết hôm nay có gì mà Peter vui dữ ta cái này là hạt nhân chồng mình mua mà mình không biết là chồng mình mua khi nào mình chỉ thấy thôi và mình bóc ra mình ăn luôn mình chưa hỏi chồng mình là mình chồng mình mua khi nào mua ở đâu thì mình cho thêm vài hạt hạt nhân vô mình đang coi coi là Peter nó dùng nĩa mọi người cái này là hôm qua mình có dùng nĩa để mình châm quả nho cho nó ăn thì hôm nay ảnh biết á nên là anh lấy cái nĩa ảnh châm đồ ăn ảnh không có thích mình mình châm mình xiên đồ ăn cho ảnh đâu nha ảnh thích tự tự làm hơn cơ rồi để mình thử coi đây mẹ xâm cho con cái này nha táo hấp nha đó cắm táo hấp cho con rồi mama rồi bây giờ mình à, mình cho ngũ cốc xong rồi mọi người cái này là ngũ cốc hạt bây giờ mình sẽ cho trái cây vô nha thì hôm nay tráng miệng cho Peter là kiwi thì mình cũng ăn kiwi luôn mình sẽ cho vài miếng kiwi vô trời ơi heo thì mà hơi bị mắc tiền <laughs> một bữa ăn heo thì mà mắc tiền rồi mình có chuẩn bị thêm ờ, táo ở đây mình sẽ cho thêm ờ, vài miếng táo ừ. ăn trái cây nhiều thì sẽ không mập đâu mọi người ơi nên mình sẽ cho nhiều táo táo cũng cũng rẻ cũng không có mắc và mình có hai trái nho ở đây mình sẽ cho thêm nho và mình có ít bưởi ở đây nữa mình cho thêm bưởi cho. rồi đầy ắp luôn đó rồi hết thấy granola hết thấy sữa chua luôn à, đó mọi người ơi bây giờ là mình đã hoàn thành xong ờ, hoàn thành xong một ờ, một thẩu uh, granola <laughs> đầy ắp trái cây của mình nha Peter con chụp tấm hình thumbnail với mẹ nhé rồi mình sẽ để gần ở đây Peter ừ. Peter ơi ừ. ừ đi tới rồi Rồi, bây giờ mình mời mọi người ăn uh, granola ngũ cốc hạt với mình nha Đầy ắp trái cây luôn nhìn hấp dẫn không mọi người rồi thấy táo ngon quá mình sẽ ăn một miếng táo trước đó mình mời mọi người một miếng trước nha ừ. hôm nay á là chồng mình đi um, làm workshop ở um, công ty rồi mọi người ở trường á ừ. Ừ. Ừ. mình rất là thích ăn cái um, cái mà da ô sấy sấy khô á mọi người để mình múc một, một miếng cho mọi người coi nha nhiều ô sấy khô này ăn nó giòn giòn mà vị sữa chua ấy ngon lắm cái này nhiều ô sấy chua màu tím mà mình không biết đó là việt quất hay là hay là cherry gì mà nó có màu tím đó mình mời mọi người một miếng nha mọi người bây giờ Peter á Peter là đã 10 tháng rồi mà chưa một cái răng nào hết trơn luôn á nhiều khi nghĩ tôi cũng thấy lo ghé mọi người nhưng mà bác sĩ kêu là không sao mình đang trong chế độ ăn giảm cân đó mọi người nên mình sẽ hạn chế ăn um, ít tinh bột lại nhưng mà thèm cơm lắm mọi người ăn giảm cân mà ăn ít đi á thèm cơm lắm tại mình mình đẻ tơ xong mình lên tới 15 kg rồi mà ừ. nên là cuối năm nay nhà mình có đám cưới á nên là mình đang tích tích giảm cân luôn mà mọi người một trái nho nha trời ơi cái miếng bưởi nó thòng lọng luôn táo này mọi người nếu ăn hết đâu mình cho nhiều trái cây quá à. ở đây có một miếng ờ, da ua sấy nè mọi người ơi màu gì đẹp ha mọi người ha màu tím tím hồng hồng tờ là làng gì á sang tuần là cả nhà mình sẽ đi đi xuống um, um tiền giang có công chơi mọi người là là nhà bạn của chồng mình là hồi trước chồng mình là dạy cho cái anh này dạy cho anh này dạy tiếng anh á nên là sang tuần nhà mình sẽ xuống nhà anh nó chơi vài ngày và mình cũng sẽ quay video lại à, nhà anh đó cũng có mới sinh một em bé sinh sau khi tới hai tháng á mọi người ừ. nên là mình thôi bọn mình nghĩ là Peter sẽ thích có bạn hơn Peter thích em bé khác khi mà Peter đi ra ngoài và thấy có em bé khác là cứ nhìn chậm chậm hoài à. kiểu muốn kết bạn hay gì á ừ. Hôm nay mình làm đồ ăn hơi nhiều cho Peter là nhìn một mâm đầy luôn Con của con đi nha ừ. Ăn miếng tôm nè và chăm vô họ để mẹ để mẹ xin cho cho ho rồi ừ ăn đi mâm mâm ừ bây tao ăn đi cái này nó sẽ no lâu hơn mọi người cảm giác sẽ no lâu hơn nên có thể giảm cân được rớt rồi ừ còn cái dây mẹ này không được nha Peter bữa nay nói được mỗi từ mong mà mọi người ơi Bây giờ là mình à, đang tập cho anh nói từ ba hoặc là từ đáp Ừ, mà khó quá à. Tôm á con ăn đi nó mọi người ơi Còn chút xíu đấy mình đang cố gắng ăn hết rồi bỏ uống mình thấy hôm nay là mình làm mình ăn ờ, sữa chua ờ, của TH Chua bị nha đam Ừ. Vị nhân nam thì nó sẽ thơm hơn, thơm thanh, vị thanh hơn. Làm gì Peter? đồ ăn không thả xuống đất vậy hả ăn hết rồi nè mẹ ăn xong rồi nè xong rồi Peter ơi mẹ ấm xong rồi Hmm mọi người ơi <laughs> bây giờ anh thấy dễ thương quá mọi người ơi video của mình cũng dài rồi mọi người thì tới đây mình xin à, kết thúc video tại đây nha à, mọi người có thích video mình hoặc là có ý kiến hoặc có ý gì cho video của mình ở phần bình luận ở dưới mọi người nhớ cho, cho mình bình luận nha và mọi người hãy cho mình một đăng ký một like một share để ủng hộ ủng hộ tinh thần và động lực cho mình ra video nhiều hơn nha cảm ơn mọi người bye bye mọi người chúc mọi người một ngày thật là tốt lành nha bye bye cô chú đi Peter bây giờ mình phải tập tập cho Peter bye bye nè tớ con bye bye cô chú nha hy vọng một ngày nào đó Peter sẽ bye bye cô chú trên camera nha Dạ rồi Bye bye, bye bye cô chú, bye bye mọi người Nè, anh nhìn đây này Cảm ơn bye bye cô chú, bye bye mọi người